xin chào mọi người Ngày hôm nay á, mình làm cái clip này là để chia sẻ với tất cả mọi người một cái bí kíp của mình à, Chăm sóc da body như thế nào Vì tại vì à, thấy mọi người hay hỏi mình là Trời ơi không biết là có đi spa, đi tắm trắng hay là xài kem gì mà sao thấy da lúc nào cũng trắng và da lúc nào cũng đẹp như vậy Đó cho nên là ngày hôm nay mình sẽ làm cái clip này để bật mí chia sẻ cho mọi người Một cái dòng kem body mà mình đang sử dụng nha Đây dòng kem body lục mã Blood em này là của à, KGH Committed nha thì mình xài em này cũng được rất là lâu rồi đó thì à, nói chung là thật sự luôn á là con gái mà đi đâu mà ai hỏi là trời ơi sao da trắng như vậy da đẹp dữ vậy thật sự rất là thích đúng không đó cho nên là hy vọng nha ngày hôm nay mọi người đã xem cái clip này rồi thì họ mình lên ngay cái em này về xài đi đảm bảo là không làm mọi người thất vọng đâu thì à, đây thì cho mọi người xem cái hộp ngoài của nó nè à, kem cái em kem này á thì khi mọi người mua thì nó hàng chính hãng của nó sẽ có tem chống hàng giả như thế này nha và đây sẽ là hộp kem ở bên trong đây hộp kem bên trong dung tích của nó là 200 gram và giá mà Thảo mua là 180 nha 200 gram mọi người xài được rất là lâu nè bên trong cái chất kem của nó là dạng sữa chua và một cái điểm mà Thảo rất là ấn tượng là cái mùi thơm của nó là thơm xuất sắc luôn thật sự nó rất là thơm mà xài em kem này rồi là không cần phải xài thêm nước hoa đâu nha đây là chất kem dạng sữa chua lau sành nè bên trong có rất nhiều hạt à, vitamin nữa nữa đó và đặc biệt nha nó cái dòng kem này khi mà thoa lên da nó thấm rất là nhanh không hề bị bết rít nè không hề bị khô da không hề bị lộ băng kem nha đây mình sẽ thay lên cho mọi người xem nhá thấm rất là nhanh chỉ sau 3 giây thôi đó nhìn cái da của mình nó trắng rất là thật không bị trắng kem không bị lộ vân kem hay là không hề bị dính quần áo luôn à, cái và khi thoa lên này mọi người thấy không so sánh hai tay nè nó sẽ có một cái lớp mít cúc nhẹ đó cho nên là em này ngoài cái công dụng là để dưỡng trắng ra thì mọi người có thể xài chứ khi mà mình đi chơi á mình đi tiệc hay mình đi ra ngoài đường mà mình muốn có một làn da đẹp thì bôi cái em này lên một cái là đẹp liền nha trời xuất sắc luôn cái mùi rất rất là thơm như mê cái mùi này luôn á thật sự luôn và à, cái em này á thì thật sự là nó trắng rất là nhanh Thảo đã trải qua xài qua rất là nhiều loại kem rồi à, nhưng mà thật sự thấy kem này trắng siêu nhanh luôn nha chỉ sau 5 ngày sử dụng thôi là mọi người sẽ thấy cái da của mình nó bật tông lên liền rồi và cái giá 180 thì nói chung là bạn nào cũng có thể xài được mà xài được rất rất là lâu ha đây cho mọi người xem kỹ hơn về cái chất kem nha đảm bảo á những ai những bạn nào những chị nào những tình yêu nào mà khó tính nhất khi mà xài kem kem body này thì cũng rất rất là mê luôn đây là dòng kem body lục tảo nha và tất cả những cái thành phần của cái hộp kem này á đều là nhập khẩu trực từ Nhật Bản luôn nên là xài hoàn toàn là yên tâm nhé đó ngoài khả năng làm trắng nhanh này thì còn rất là lành tính phù hợp với tất cả mọi loại da thậm chí là những bạn nào mà da của mình gọi là bị đen à, bẩm sinh nè rồi bị đen dây chuyền hay là cơ địa của mình khó trắng á, thì yên tâm xài kem này đi đảm bảo không làm mọi người thất vọng đâu ha đây chính mình đã xài rồi nên là thảo chia sẻ cho mọi người để mong tất cả các chị em mình ai cũng một, cũng có một cái làn da đẹp đó để mình tự tin hơn đó hy vọng là cái bí kíp ngày hôm nay thảo chia sẻ cho mọi người sẽ à, mang lại cho mọi người một làn da thật là xuất sắc nha bye bye